Chào các bạn, mình tên là Đặng Chi An, hình hiện là học sinh lớp 7A trường trung học cơ sở Phan Liêu Thanh. Và mình đang sống ở tỉnh Phú Yên. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án vui khó của mình nha. Giờ bắt đầu là Dự án của mình có tên là à, A là triệu phú, được lấy ý tưởng từ kênh trường kênh chương hình thực tế nổi tiếng cùng tên trên kênh ừ, VTV đó chính là ai là triệu phú giống tên dự án mình và ngôn người lập trình à, mình dùng trong việc lập trình ra dự án này đó chính là Python rồi thì kiến thức lập trình và mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kiến thức lập trình mình được sử dụng trong cái dự án của mình bao gồm à, là list à, bao gồm list là offset là class à, cho cái phần là nút cho cái phần câu hỏi đó là variable như là biến à, biến số điểm biến thời gian với cái biến số câu hỏi và vân vân về biến lớp if else là à, là đỡ tạo ra những cái kiểm tra những trường hợp logic coi thử có hết câu hỏi chưa là tắt máy hoặc là tạo ra vòng lặp cho cái trắc trở của mình rồi và cuối cùng là chính là global Lời global cũng là ven giọng được dùng trong uh, các ờ, hàm bởi có vài hàm khác cũng cần những cái uh, ờ, biến uh, biến nhưng mà phải giống nhau dùng một biến duy nhất thôi nên là phải dùng hàm là global rồi giờ tới cái phòng model những cái model mà được sử dụng có sẵn trong Python mà mình để xin về trong dự án mình cho nó tiện lợi hơn đầu tiên đó chính là BGM và cũng là motto quan trọng nhất giúp trong cái việc tạo ra một cái màn hình một cái màn hình trò chơi rồi cho nó hiện ra cái bảng ờ, cái bảng số điểm số câu rồi đáp án câu hỏi rồi với cái phần trợ giúp và vân vân Ờ, mất đồ tiếp theo đó chính là mất đồ thèm giúp trong cái việc làm ngừng thời gian lại để mà cho nó kiểm tra à, hoặc là cho vài trường hợp và model random cũng là một trong những model quan trọng giúp trong cái việc làm xáo trộn câu hỏi đáp án các câu hỏi cái đáp án để cho lần sau làm nó không bị nhầm lẫn giữa các đáp án câu hỏi nữa vị trí nó sẽ bị thay đổi và model cuối cùng là chính là model 6 cũng uh, à, mất đô này cũng có giúp ích trong cái việc mà uh, sử dụng uh, lấy và sử dụng các tiệp file âm thanh về ảnh của dự án từ những thư mục vào vị trí khác cho nó gọn rồi thì mất mất model mà mình có một mất model thì mình tự làm ra được sử dụng trong uh, dự án bao gồm như ai là triệu phú viết tắt lại là ALTV là một cái model giúp đào tạo ra một cái menu một cái menu có ờ, menu chính của cái trò chơi và model gem start cũng là model à, một cái à, tiệp quan trọng nhất trong các model khác là cốt lõi của chương trình dự án cái model gem start này là giúp trong việc ừ, kết hợp video với mấy cái mắt đô có sẵn trong file thơm và tự cho nó tạo ra tạo ra dữ liệu là xáo trộn à, lấy mấy cái tiểu file từ à, thư mục khác và tạo ra văn lọc làm hiện ra đô cái này là cốt lõi và model cuối cùng là model menu là model à, tạo ra cái menu chính khi mà mới mở ra chương trình thì chỉ dùng à, model menu chị tạo ra cái menu hiện lên rồi thì trong vế trên lập trên ấy thì mình cũng đã biết được rằng có một cái bất tiền một vài cái điểm bất tiền trong cái việc lập trình à, dự án ấy như là cái chương trình ấy cái dự án ấy thấy mấy cái ảnh mấy cái tiệp với mấy cái âm thanh ấy nó bị lộn xộn hết chừng mình muốn chỉnh sửa nó ấy, thì mình sẽ phải tìm mình phải lục lọi trong mấy cái đóng lục xộn đây thì nó sẽ rất là khó để mà làm thì nên mình để nghĩ ra một cách về sử dụng model sys không mình để đỡ trong mấy cái tiệp mấy cái âm thanh và ảnh của chưa dự án vào trong từng thư mục à, theo từng thứ tự như thế này đây có có cách vẽ với đáp án đợi trong thư mục ảnh của ở trong thư mục và tất cả các âm thanh được đợi trong thư mục một cách gọn gàng để mình có thể dựa ra tìm được và mình để dùng model sys được có thể sử dụng lấy và sử dụng các ảnh tiệp và âm thanh à, từ một ừ, vị trí khác đó nó để làm cho mình biết được cách làm gòn này để có thể lập trên một cách dễ dàng hơn rồi giờ mình sẽ bắt đầu à, test cho các bạn xem thử chương trình nha rồi thì mình để mời chị mình về để mà test thử cái chương trình của mình ok rồi thì bắt đầu thử nhé thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu test thử nhau đây thì bên đó đã sử dụng ra một cái menu một cái bảng menu có trong đây chị thấy chỉ có hai cái nút là start và exit thì nhấn nút exit thì ta sẽ thoát mình nhấn nút start thì ta sẽ bắt đầu oh, okay. thì bắt đầu nào rồi thì đó thì ra một cái menu chính menu chính của cái trò chơi ai là triệu phú make by chị anh và nút exit cũng giống như cái lúc nãy nó cũng chỉ quay lại lúc nãy màn hình đây và còn bên trái thì nút play để mà bắt đầu trò chơi bắt đầu chơi trò chơi bấm nút đâu nè đây cô đã chỉ cho những câu hỏi đây và chị chỉ thấy chị sẽ thấy góc bên trái chân con máy nó sẽ à, bè hiển thị số điểm ừ. còn góc bên phải chân con máy là nó sẽ hiển thị số câu số một ấy là nó sẽ số câu, câu hiện tại mình đang làm còn mình số 15 bên phải ấy, thì nó sẽ ra tổng cộng số câu mình mình phải làm rồi còn cái bảng to ở giữa đây ấy là nó sẽ là cái câu bảng hiển thị câu hỏi với bốn cái nút dưới là đáp án còn ba nút cuối cùng ba nút ở dưới á ba nút ở dưới sẽ là những cái nút vai trợ giúp giúp uh, mình trong cái việc mà làm cái đáp án này cái nút đầu tiên là nó như thế nào đấy năm mươi năm mươi nút năm mươi năm mươi là đỡ loại trừ hai phương án sai okay. nút ở giữa là đỡ gọi điện người thân năm mươi phần trăm là người thân nó nói đáp án đúng năm mươi phần trăm là nó sai còn cái phòng thẩm thái thì nó chỉ hỏi hai người thẩm thái chỉ nói là đáp án 75 phần trăm là chỉ nói đúng hai mươi lăm phần trăm nó sai rồi ok giờ chị sẽ cả đáp án nè ok cái bạn này Ba. câu tiếp theo là câu cái phần in ra ở trong này là à, gì Em dạ vẫn nói là cái phần là nếu chị làm đúng ấy là nếu mà chị chọn nó sẽ đầu tiên nó sẽ chuyển sang màu vàng và nếu mà nó đúng ấy thì nó sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây như thế này và nó sẽ cộng 10 điểm còn nếu như nó mà sai sao mình chọn sai ấy chọn câu sai giờ mình chọn có sai đó thì mình sai ở đây và đổi lại trong ai chịu phút ấy thì nó sẽ thoát ra thoát ra sai thoát ra luôn còn em để thay đổi lại chút xíu để khi nó sai thì nó qua câu tiếp theo luôn nhưng mà mình không được cộng điểm thì đúng rồi à ok à. mình sẽ không được cộng 10 điểm Ờ, tiếp theo chị sẽ làm ờ dưới nước đây ok câu c rồi và tiếp theo là câu ờ, a rồi yeah. nào ạ? Ờ, còn đây thì có vẻ khá dài Chị sẽ sử dụng mình trợ giúp 50-50 rồi cho chị chọn E hay d E hay d rồi a phần tử vị trí đó là hết rồi đó ờ, cũng không biết nữa chừng nữa là chị hỏi uh, ờ, đoàn những người thân người thân nói đáp án đó chính là a rồi ok chị tin người thân vậy của a Rồi, đúng rồi Rồi để tới công số 8 với số điểm là 60 ok vậy sai câu này à, câu C sai à. bàn điểm một người sẽ có vẻ gì à, thì là rồi câu câu câu câu A câu A sĩ gọi đáp người thông thái rồi câu d người thứ ừ. nhất là câu d người thông thái thứ hai cũng là câu d vậy là chúng ta sẽ chọn câu d, d. rồi rồi thì chúng ta để đúng một trăm ờ, một trăm điểm còn chúng ta đến câu một bàn còn hai câu nữa làm nữa ok câu này hơi khó câu này mình là câu b tất cả phải đúng yeah, dạ, đúng rồi C đi à cầu D rồi Rồi, thì chị thấy ấy, khi mà chị làm hết 15 câu ấy, tao còn 15 câu thì nó sẽ tắt và nó sẽ dựng lên cái bảng game over này nó sẽ nói game over là kết thúc trò chơi và nó sẽ hiển thị số điểm của mình đạt được là 130 Ừ, ok Vậy dạ, mà để làm đúng 13 câu, sai hai câu Vậy là khi mình bấm nút play game mình sẽ chơi lại từ đầu đúng không? Đúng rồi Còn nút exit game là mình sẽ à, Quay lại cái bảng menu trước à. Đây Chị muốn thoát ấy, chị nhấn đây, hoặc là nút exit đây Ok Ok, giờ chơi là khá thú vị đấy nó khá là giống với em mà tôi là triệu phú ai là triệu phú ở trên vtv đối với ý tưởng này được lấy từ ai là triệu phú luôn à ok khá là à. vui á thì người em sẽ thành công ờ à, vậy em chữa chị á ok vừa rồi thì mình đã nói hết tất cả thông tin về dự án cứu khó của mình thật ra thì mình định thêm vào những một vài tính năng cho cái dự án của mình như là hệ hệ thống giọng nói ABA giúp trong việc tự động đọc à, đáp án đáp án câu hỏi về các loại đúng hay sai được lắp cho dự án chim sinh động hay hệ thống uh, từ hệ thống thời gian đếm ngược nhưng do thời gian hạn hẹp nên mình không thở nên mình không kịp uh, thêm những cái tính năng đó vào dự án rồi cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn đến ờ, các thầy cô cũng như là bạn bi các bạn bi để đồng hành với mình trong trong suốt về thời gian học ừ, lập trình file thân trong dược trong ờ, khóa học CS 101 à, uh, mình sẽ mà sau này mình sẽ tạo ra à, những ờ, những chương trình hay à, như việc học cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mỗi ngày rồi thì cảm ơn mọi người để xem thuyết trình của mình à, lắng xem và lắng nghe thuyết trình của mình bây giờ xin chào và tạm biệt nha